lần đầu tiên mà xem uh, anh Quốc Trường với cả Bảo Thanh uh, đóng phim uh, dạp thì cảm thấy rất là hồi hộp vì hai người bạn diễn của mình cũng là hai người mà lần đầu tiên lên phim chiếu dạp nên cũng cũng cảm thấy là uh, rất là mừng cho hai uh, người đồng nghiệp của mình. Mà đây là một bộ phim rất là hấp dẫn và nó lôi cuốn tôi từ đầu đến cuối xem và rất là sợ và tôi nhìn con gái tôi thêm một góc độ khác nữa bố sợ con lắm rồi đấy con bố sợ lắm rồi Đấy, cảm ơn các bạn ờ, và tôi ờ, thật sự là chúc mừng bộ phim chúc mừng ờ, toàn bộ ekip rất là hay chúc mừng các con dạ. các nhân vật ở trong phim mà mỗi người có một cái sắc thái rất là riêng và cái cách kể chuyện của đạo diễn cũng khiến cho mình rất là tò mò và nó cuốn hút người xem thật sự đây là lần đầu tiên Phương Oanh xem một bộ phim ma từ đầu đến cuối Nhưng mà vì là đây là bộ phim của Thanh, của anh đã từng, anh đã nghĩ rằng là anh sẽ không sợ, không, không nhát như thế Nhưng mà khi mà bắt đầu xem phim thì anh bị hoàn toàn cuốn vào câu chuyện Và quên đi việc là mình đang xem bạn của mình diễn Và thật sự phải chúc mừng ekip của phim Đôi Mắt Âm Dương, chúc mừng Thanh, chúc mừng Quốc Trường đã hoàn thành tốt và xuất sắc